Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Già yếu ra ngoài vịn Tây Tập về nước ông mạnh nhất trung ương Mỗi nhiệm kỳ Tổng Bí Thư cũng Tập Cảnh Bình, ông Nguyễn Phú Trọng đều phải sang Bắc Kinh diện kiến ít nhất một lần Từ nhiệm kỳ thứ nhất, quyền lực của Nguyễn Phú Trọng vốn không mạnh bằng ông Nguyễn Tân Dũng Tuy nhiên, đến năm 2015 thì thế lực đã nghiêng hẳn về phía ông Nguyễn Phú Trọng Nhờ đó, ông đã đá bật ông Nguyễn Tân Dũng ra khỏi Bộ Chính trị ông Dũng phải ngậm ngùi về vườn làm người tử tế. Việc ông Trọng quật ngã được ông Nguyễn Tân Dũng dư luận cho rằng đó là vì ông Phú Trọng rất thân với ông Tập Cảnh Bình. Ông Tập còn là Phó Chủ tịch Trung Quốc vào những thời gian trước đây thì ông Trọng đã được trải thảm đỏ đón ông Tập tại Hà Nội. Còn Long Trọng hơn cả đón Hồ Cẩm Đào. Ông Trọng cũng làm mát bắt ông Tập Cảnh Bình bằng rừng cờ 6 sao Cờ Trung Quốc vốn chỉ có một sao lớn và bốn ngôi sao nhỏ xung quanh, nhưng ông đã được cho ông Trọng cho thêm một ngôi sao nữa, ngôi sao đó được hiểu là tượng trưng của Việt Nam. Đây là hình ảnh vào năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng đã long trọng đón Tập Kinh Bình bằng cờ 6 sao. Vào ngày 7 tháng 4 năm 2015, ông Nguyễn Phú Trọng sang gặp Tập Cận Bình, ngay sau đó thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng mạnh hơn hẳn lên. Tới cuối năm 2015, đầu năm 2016, ông Trọng đã ép được ông Nguyễn Tân Dũng rời khỏi vũ đài chính trị. Đây là kết quả lật kèo vào phút chót vì trước đó không ai nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng có thể làm được gì ông Nguyễn Tân Dũng cả. Sau khi ông Nguyễn Tân Dũng ngã ngựa, ông Nguyễn Phú Trọng mang chiến lược đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình mang về Việt Nam đổi thành chiến dịch đốt lò để đánh vào gốc rễ của ông Nguyễn Tân Dũng hàng loạt quan chức dưới trướng của Nguyễn Tân Dũng đã phải vào tù, trong đó có cả Trần Bắc Hà và Đinh La Thăng. Riêng ông Trần Bắc Hà đã phải chết trong trại giam một cách hết sức bí ẩn. Đây là hình ảnh ông Tập Cận Bình thưởng công lao cho ông Nguyễn Phú Trọng bằng huân chương hữu nghị. Diệt tham nhũng là lá bài mị dân, vừa cho dân thấy ông là người làm trong sạch bộ máy của đảng và bộ máy của nhà nước vừa triệt tiêu được những thế lực không chịu thuần phục ông. Nhờ đó mà quyền lực của Nguyễn Phú Trọng ngày càng mạnh lên, trông thấy chưa có đời Tổng Bí Thư nào mà hai lần quật ngã được Chủ tịch nước như ông. Khi quật Chủ tịch nước dễ như lấy kẹo trong túi ra thì rất có thể ông lại lấn tiếp đến chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ. Hồi cuối tháng 10 năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng là người nhanh nhất thế giới mang dâu đội mũ sang Bắc Kinh gặp Tổng Kinh Bình ngay sau khi ông Tập Cận Bình chính thức trở thành Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba. Chuyến đi này, ông Trọng được ông Tập Cận Bình tiếp đón trọng thị và trao cho huân chương hữu nghị. Về đến Việt Nam, quyền lực của ông Trọng mạnh hơn hẳn và cú quật thứ hai bao gồm hai phó thủ tướng Tây Học và chấn động nhất là quật luôn ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngã gục. Trong chuyến thăm Trung Quốc của Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022, tờ Tân Hoa Xã có chụp hình ảnh không biết là vô tình hay cố ý mà phản ánh rất đúng với mối quan hệ hai nước. Đó là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng già nua, nhỏ thó và yếu ớt, bước đi không vững. Kế bên là ông Tập Cận Bình cao to như hộ Pháp, nhìn rất dồi dào, sinh lực. Ông Trọng phải vịn vào tay ông Tập để cùng bước đi được. Nhìn hình ảnh này, có người có cảm tưởng rằng nếu ông Tập bước đi nhanh thì có lẽ sẽ kéo ngã luôn cả ông Trọng. Đây là hình ảnh chùm cuối Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phải vịn tay Tập cạnh Bình để bước đi. Có lẽ Tân Hoa Xã muốn ám chỉ hình ảnh nước lớn bên cạnh nước nhỏ. Tuy nhiên hình ảnh này không gợi cho một số người cảm nhận về ông già lụm khụm, sức khỏe suy yếu, ra ngoài tìm kiếm sự hỗ trợ để tăng thêm sức mạnh và trở về làm vua xứ mình. Hiện nay ông đang là vua ở Trung ương Đảng, vua cả Bộ Chính trị và là vua trong cả tứ trụ. Đường lối ngoại giao của ông Trọng xưa nay người Việt không có gì xa lạ. Ông chọn cách nhún nhường trước Bắc Kinh để đổi lấy sự che chở chính trị cho đảng của ông cũng như cho bản thân gia đình ông. Chỉ cần nuôi và giữ chức thế của ông Trọng mạnh lên thì người được ông Trọng đào tạo để tiếp quản chiếc ghế đứng đầu đảng cũng là người sẽ theo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 Ông còn làm cho xã hội nhớ tới cái đầu nghiêng nghiêng nổi tiếng của mình. Kết thúc năm nhâm dần cũng xem như kết thúc sự nghiệp chính trị của ông Phúc, một sự nghiệp chính trị không có gì nổi bật. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng xem là đảng viên ưu tú của tỉnh Quảng Nam, tỉnh nhà của ông Chủ tịch nước. Tỉnh Quảng Nam chỉ có một mình ông Phúc kinh qua hai chức vụ lớn, đó là chức Thủ tướng và chức Chủ tịch nước. đi hình ảnh đầu nghiêng còn đâu trên mặt báo. Vào ngày 13 tháng 1, ông Phúc nộp đơn từ chức, thì ngày hôm sau, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn không cho phép hai thành phố của tỉnh này là Tam Kỳ và Hội An bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Công văn số 293 của tỉnh nói rằng, qua xem xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tam Kỳ và thành phố Hội An về việc cho phép bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão theo chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy và ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh không thống nhất cho hai địa phương trên tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Đây được xem là hành động khóc thương của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với ông Nguyễn Xuân Phúc vì bị thế lực của Nguyễn Phú Trọng quật cho ngã ngựa. Có lẽ người chỉ hiếu kỳ và thậm chí là xem đó là một, tin vui chứ không ai có cảm xúc tiếc nối gì với ông Chủ tịch nước vì ông đã để lại cho vợ đè đầu người dân móc túi trục lợi cho bản thân giữa lúc dân tình đang khốn đốn. Ở tại Trung ương có rất nhiều nhóm lợi ích địa phương. Quảng Nam cũng là một nhóm lợi ích được gọi là có số có má với vị trí chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, Quảng Nam không phải là thế lực mạnh nhất nhưng cũng có thể gây dựng được một nhóm tương đối khá. Đây là hình ảnh gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc nơi làm ông mất trắng sự nghiệp. Với cung ngõ ngựa của ông Nguyễn Xuân Phúc vào cuối năm dần, nhóm lợi ích Quảng Nam thực sự như rắn mất đầu. Vì thế họ mất hy vọng và tụt năng lượng là điều dễ hiểu. Ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa thì ai kéo những vị quan chức tại địa phương Quảng Nam ra Trung ương tiếp tục phát lên đây. Mới đây, khi ông Trần Lưu Quang rời khỏi ghế bí thư thành ủy Hải Phòng để vào chính phủ thì ông lập tức kéo một đồng hương Tây Ninh của ông thế vào chiếc ghế trống mà ông vừa để lại. Đó là cách mà các nhóm lợi ích xây dựng thế lực cho mình. Ông Nguyễn Xuân Phúc giờ đã mất hết quyền lực, không còn là chỗ nương tựa cho đàn em tại nhà quê nhà Quảng Nam nữa. Nhóm lợi ích Quảng Nam bây giờ như mất người thủ lĩnh sẽ còn lâu lắm họ mới có thể nổi lên một con người có khả năng leo cao như ông Nguyễn Xuân Phúc. Cho dù cách ông Phúc đi lên không mấy vẻ vang gì nhưng nó vẫn hiệu quả hơn là cách ông Nguyễn Bá Thanh, đối thủ chính trị của Nguyễn Xuân Phúc, leo lên. Đây là hình ảnh có lẽ chính quyền tỉnh Quảng Nam đang khóc than cho chính họ hơn là khóc cho ông Chủ tịch nước. Thực ra nhóm lợi ích Quảng Nam hy vọng quá nhiều vào ông Nguyễn Xuân Phúc chứ ông Phúc không lo xây dựng nhóm lợi ích cá nhân mà ông chủ yếu làm kinh tế cho gia đình thông qua người thân của ông bao vây xung quanh chẳng có người dân nào khóc cho Nguyễn Xuân Phúc, kể cả người dân Quảng Nam, quê ông. Có chăng chỉ là những gia đình có cùng lợi ích với ông mà thôi. Các quan chức đàn em của ông Phúc đang còn bị mắc kẹt tại Quảng Nam, chưa bước được chân ra Hà Nội thì họ sẽ khóc cho ông. Mà nói đúng hơn là khóc cho bản thân họ vì cơ hội bắt cầu với thế lực trung ương đã tan thành mây khói. Có lẽ vì thế mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam